đêm mưa buồn gió bút lạnh miền ngoài ô tối thơ ngày nhạc bố lên lô nghe sao ngọt quá dăm dàn câu hát tin lòng ai kia tao thức nhớ người phương xa để mẹ mẹ ngóng trông con đến nay vẫn còn câu hát buồn dòng mãi ngân nga thành phố đồng quê hay miền núi nghe trong câu hát có tình quê hương câu hát có lời yêu thương ngọt ngào ta hát cho nhau hãy hát hãy hát dù tình yêu hát lên cho ngày dù khi u sầu hãy hát hãy hát dù tình ta hát dù thân phận ai hát cho nhau ngày mai đời còn hợp tan bên nhau ta cùng ca hát dù thời gian qua nhưng bờ bolero vẫn mãi còn đến nay vẫn còn câu hát buồn dòng bên rô mái ngân nga thành phố đồng quê hay miền núi nghe trong câu hát có tình quê hương câu hát có lời yêu thương ngọt ngào ta hát cho nhau hãy hát hay hát tình yêu hát lên cho ngày vui hát dù khi u sầu hãy hát hãy hát dù tình ta hát dù thân phận ai hát cho nhau ngày mai đời còn hợp tan bên nhau ta cùng ca thời gian qua nhưng bolero vẫn mãi còn vang hãy hát hãy hát dù tình yêu hát lên cho ngày vui hát dù khi u sầu hãy hát hãy hát dù tình ta hát dù thân phận ai hát cho nhau ngày mai đời còn hợp bên nhau ta cùng ca hát dù thời gian qua những bolero vẫn mãi còn và tình bolero tình bolero